con này nó đang lục lục da này con này đang lột da hay sao này trắng màu xanh kỳ nhông con này là con kỳ nhông giống kỳ đòi trưởng thành vào năm thứ ba đẻ từ 20 đến 30 trứng sau 3 tháng trứng nữa vị nhông luôn Đù, nó bự to ơi vị nhông chó như vậy to ờ, nó bự đẹp ấy hình như bữa có mấy ông ờ, cái gì bình nhâm á ông luôn này vậy đây là con kỳ đòa biết nó giống không đủ quá mẹ hey. cái đó này được đồng bò bò bò bò nè thế ăn nè nó chút xíu vậy Có ba con Vậy hồi nãy nó bón hiệp ngọn con á Bạn con nã nhiêu Đó Bạn con nã mấy Tình im ra rồi bắt động luôn Tính ra mắt này nó cũng hiền cái gì ừ. vệ sinh đó đây là con cá sấu không cái thúc con đó này là ra khỏi cái khu ờ, khu ờ, bò sát còn đây là cái gì đây ta đây là các bạn này có mấy con này nè đi đà này hay ngoài tàu kia là vai này nó đang bò dưới hơi chói ở trong này thì mình thấy chắc cũng ờ, được uh, mười mấy con á hơn 10 con rùa gì đây Trùng rùa tao ghê rùa đây rùa gì thì rùa chứ rùa gì rùa bự quá em ừ đúng là rùa hết yeah, dạ, rùa rang khu này là khu rùa rùa rang mẹ nè giống y luôn rồi đây mẹ sót đây chưa hết uh, khu bò sót mẹ đang hú mon này mẹ nó ở bên trong kia trong cơ hòn con gì ta con khỏe đâu con này là con con cay con cay con cay mật nè lông dài màu đen tiền ăn ăn, ăn thú nhỏ côn trùng á linh dương sừng kiếm đủ nó bự trời ơi con đó là con đà điểu à con nghe con linh dương nó là đòi vô vô chụp hình mà, sao nó thấp thấp dài nó nó chạ ra cũng được mà ta chứ nó hiền cái sao chứ đường nó lẹ nó lẹ nha không cho ăn cái nó lẹ cỏ hả cỏ ô bự vô hầm mỏ cây kia không có hả trời ơi gì ừ. Con gì như là giống hầm mỡ à. cái hầm mỡ ờ. đó là nó phải có cái cái bọn đó mà một tấn một ngàn bốn trăm bốn mươi kg ba ngàn sáu kg có he sừng để nhỉ tì giót chụp cái mát luôn rồi nè cái mặt quá ở trong nãy giờ à, rộng lắm các bạn đi nãy giờ mình chưa hết luôn á nãy giờ mình đi được uh, ờ, bò sát này voi rừng mấy con động vật uh, dương nữa tê giáp rất à, nhiều mà nó trong rộng á nhưng mà các bạn vô này là rất là nhiều mũi nha tại vì cay cối nè nên là mình đi mình mặc quần dài vô ngồi thì ờ, quay qua quay lại đi không là mũi nhiều lắm này đem đồ ăn cũng được giá vào cổng là 60 nghìn cái người lớn nha các bạn cái em như là 40 cho mươi vậy đó à, giờ đi vô mê công chơi cái này nó sai dưới lại lá cay thôi em coi nó có nhiều đường không đó mẹ đi trước đi <laughs> à giống như tìm đường roi á <laughs> đánh vô đây mò đuối luôn á ấy à cục à đừng đây cục à bây giờ phải kiếm đường ra cũng vui mẹ mình chịu đài không nổi đi ra rồi bây giờ mình sẽ chinh phục cái mê cung này các bạn mình sẽ tìm cái đường ra cái mê cung này à, đây là cây me nói chung là cái này cũng vui nhưng mà đi bộ thì ờ, nó trả đi ờ, lớn tuổi mẹ mình thì đi nó cực thì nói mê cung chứ nó cũng nhiều đường các bạn nó chỉ có một con đường để đi ra thôi còn những cái đường kia là nó sai dặn nó đường cục nhưng mà nãy giờ mình đi những đường cục nó ngắn lắm chứ nó không có dài thành ra nó cũng dễ chứ không khó đâu đường này mà khả năng là đường cục này tại vì cái hướng mình thấy nó kỳ kỳ đó mình không biết là có bao nhiêu đường ra nữa đúng chắc nguy cung luôn á à giờ ra đường nào đây rồi sau một hồi thì mình đã ra được khu vực này nhưng mà vẫn chưa biết à, đường này có ra được không các bạn có một khu đất trống luôn này. nhà là cổng ra này bận bãi đây cục nữa là muốn mệt á đường nào là cục là hơi bị căng á nhưng mà nghĩ à, không, không là gì kỳ vậy đâu chết ba rồi đừng nghe đường cục rồi nó cài lại cục mẹ rồi thấy hình như mình đã tìm được đường ra rồi trong cái khu này mê cung nó cũng là nó hay á tìm đường ra cũng dễ thôi các bạn nhưng mà nó cũng rộng trời nó cũng vui á <laughs> mê cung bây giờ mình sẽ vào lại cái đường kiếm mẹ mình đã công viên nước mini này nào là cái gì đó hả thú mông guốc mông guốc giả đó làm mới vui nè không cho thú anh chạy lát không nó hồi nhớ đường về ra cổng kia nó cũng ít chạy chạy cái mình cầu này phải không 好呀。 ha gặp sư tử là đi trước coi con dần dần ở kia các bạn Ồ, đây đủ cây các bạn cái lan này lan có sứ nữa nè <laughs> im một thế này mà hôm qua con này cảnh này đẹp nè mát như ta chụp với cái hàng cua này đó, để nó chạm qua ghê ghê ghê nó xuống mới vui xuống ờ, ờ. nó tỏa chạy thôi chứ ồ oh, lạnh kiếm tiền dễ rồi.